Ok xin chào tất cả anh em mới vô và cũng như là kính chúc anh em một buổi tối xem live như vậy và cũng như là kính chúc anh em một năm mới 2023 tràn đầy sức khỏe và làm anh phát tài phát lộc trong năm mới nha em ơi. Và ở video ngày hôm nay thì Khả sẽ chính thức ờ, đấu giá con phi dân top 7 ban hội ngáo cho tất cả anh em cùng tham khảo cũng như là anh em cùng theo dõi cho vui. Và đừng quên để lại cho một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Hello anh Viết Lâm Lì nha, hello Hảo Ngọc. À, hello Mỹ Trần, hello Red Bull, hello Nguyễn Nhân Tiến em ơi. Rồi. À, trước khi uh, mở thì hãy rồi Anh em anh em vào phòng tán ngáo anh em ơi Phòng tán ngáo dùng khảo anh em ơi Ngáo Mật khẩu 123 Tạo phòng ngáo nè Khẩu 123 anh em ơi Vô vô vô Vô đi anh em Vô đi anh em Tại vì vô phòng tán nó không bị delay anh em <clears throat> Rồi có bao nhiêu người thì đấu bao nhiêu người thôi anh em Con ngựa này thật sự là Làm gì làm nó quá rẻ Không biết tối nay đấu như thế nào đây anh vũ đâu rồi anh vũ rồi nằm mốc lâu lâu lâu này nằm mốc 10 triệu không? À. Yeah. rồi anh vũ uh, gì giùm em gia lai bắc này anh long là gì giùm em gia lai bắc long ơi ờ, ok ok như hương có chưa ta nam tiên phong có ừ. rồi đúng không không có rồi ok ai ta chưa có nè ai ta chưa có tấm này khó rồi rồi vậy đây long với anh vũ này vũ đờ này một cái giấy qua với lại cái cái là làm gì trời bao giờ anh ơi đây à, nó ôi anh Long ơi, làm à, cái dòng sáng này thì hiện tại đừng có cắn nha, tại vì chuẩn bị ạc đó bán rồi đó. Ờ, ờ, ờ, ờ. có làm làm dòng khác à, xe à, khác nha. Ờ mà, mà anh Long cắn làm cái gì? Ừ, tại vì ạc nó em nói giá là ba triệu rưỡi bán cho ông chơi mà đợi ông ban thôi mà chưa thấy ông ban đây bán cho ông chơi đi rồi ông vô ông chơi rồi này anh em nào nhận lương tuần về luôn nhưng mà khải gia là bắt luôn em ơi còn vài người nữa anh em còn hơn chục người thôi cho danh thủ anh em lương ngày luôn lương ngày ngày hôm trước anh em xem trên phần thông báo con bot hàng phong độ anh em nào có lương thì nhận nhận lương màu hồng nhiêu xu vậy màu hồng nhiêu xu vậy màu hồng 80 xu anh ơi 80 xu 80 xu à đúng rồi lê xin nhận giùm anh 779 xu 779 xu Ê, bữa bữa cái cái lương lương gì 200 xu hả ừ lương ngày 200 xu vậy nhận luôn ơi vậy là bác bị chuẩn bị sinh sôi hồi, hồi hồi tối hồi bữa ờ, anh em săn được cái chỗ luôn tịch anh em ờ, lương được người kim đi luôn đó. còn anh em kim thôi chết cho bên kia rồi <laughs> rồi anh em nào nhận lương ngày 17 ờ, tháng 1 anh em ơi ngày 17 tháng 1 là hôm đó là khải phát anh em về ra là bắt nhận lương ngày luôn anh em ơi rồi long kể là mới đây anh em làm cuốn vô là mặt thịt nữa nè bốn hai xong là thêm cuốn hôm qua tối qua à. làm cuốn rồi à chia anh em cho chia anh em cho 41 dạ, 16 người đúng 16 người luôn. À. <laughs> Rồi. Ừ. Ngon rồi. mốt là Forever. ba năm năm năm giao dịch em ơi. ba năm năm năm Rồi, chuẩn bị đấu giá nha anh em. Đang chơi. Dạ, tốt hàng không có được hai con được cái thua là một tình đúng không? Rồi, anh em nhớ phần tán về đấu giá này em ơi. Anh Long lấy vô vô đợi lá rồi đúng không? Ok, cái này của em. Đấy, được. mà uh, võ lâm mật tịch là túi qua 17 16 người đi săn là một võ lâm mật tịch người kim ngon rồi ừ, ừ. rồi người chia người kim cứ Đang trả nhiệm vụ phong lan độ nghe võ lâm bay về thiên này rồi anh long này anh long là hai công này nhận em 400 xu anh long ơi thông báo sân bày anh còn dương không anh uh... Ờ, 10 nam rồi anh long làm 400 xu này ai lương ngày 17 nhận lương khả luôn nè anh em ơi nam ơi Hello em mới vô hello mọi người nha. Kính chúc đang buổi tối xem lao dễ em ơi. Tối nay thì dạ. có thể là ngày cuối cùng của ban cũng như là tranh thủ giải ngân lương tất cả cho anh em. Rồi tí nữa anh em có nhậu online nhậu luôn. Đó. <laughs> chúc Khải và toàn thể anh em ban ngáo trên kênh và cũng như anh em đang mới ăn khăn thành vườn. Ok cảm ơn à, VIP Nam Lì nha. Rồi. Tí, tí tí mấy anh em nhậu nhậu online thì nhậu nhậu trên cái gì? Khui hàng này. À, bởi giờ tưởng đâu cái hạt này à, ông kia không chịu mua chứ. 50 ô chấm mới mở được định quốc à? 50 ô trống mở được xếp đường quốc anh em được khai thí anh em ơi và bây giờ Kha sẽ mở cái món đường quốc này thử như thế nào nha mong sao ra được à, móc 47 cái áo rồi anh em rồi tới alo bố trẻ tuần chưa tôi nhá, anh bảo đừng cố gắng rồi anh gì còn còn cái hộp hộp hộp sinh quầy không thiếu năm hộp ờ, của su hay là của các bạn có thể ăn trưa dọc đường về có thể ngủ dậy nữa Ủa sâu quá. Ồ anh. Sâu à, anh thiếu. Anh tới anh Tùng đi ăn cơm thôi. Khui xét thiếu. Khui xét quắc vào nhà anh Nam. Đài 77. Ôi, má bầu tay xém xịt đầu, bầu tay 40. Phải luôn. Ôi trời, thôi vậy. Ôi, đôi giày ngon. Nón như áo. nhiêu? Đủ nón 25 trời. Đôi giày nhiêu phải? Ô! Rồi, áo 47 rồi anh Tùng ơi. Trời ơi trời ơi. Đó. Ngon ngon ngon ngon ngon. ngon, tuyệt vời. Áo áo 47 ngon rồi. Em chỉ mấy nhiêu đó thôi, quá đẹp luôn, quá đẹp, quá đẹp. Đâu má tưởng mà không ra thì chết luôn nó bốn sáu không ăn mày má món bốn sáu ăn mày bốn bảy cũng như năm mươi nha năm quá đẹp trời bốn bảy cũng như năm mươi nhưng mà sợ là bốn sáu mới sợ thôi đó ù cái đó đều vô còn cái bàn biết bao tay bao tay cùi anh ơi chúng bao tay cùi tay cùi ờ, thì tí nữa có cái món tích quốc em lại cho anh cái bao tay năm mươi, rồi ok ok bao tay nói trong bao tay vậy được rồi bao tay đều cho nó sang hả bao tay được rồi nó không xịt là mực rồi À, hình quá chủ yếu sợ cái áo thôi. Sợ cái áo thôi, cái áo quá đẹp. Ờ cái áo này, cái áo này mà 46 cũng như vứt. Vứt. <laughs> <laughs> ngon lành cành đào. mở ra 46 cũng như coi như là vứt. Rồi, cái ngon lành. thôi vứt à? Đâu, mặc 46 coi như là coi mặt được cũng được, quăng đi. Rồi, đôi giày cũng ngon nha, đôi giày cũng ngon nha. Hình là đôi giày là 42 với đôi giày mà. Bó lên món đôi giày coi. Đôi giày mà 40 còn như mít, 42 đẹp rồi. Thầy ơi. Rồi em lấy bao tay 50 đúng không anh? ừ rồi ok cái tự chọn lấy bao 50 cho anh rồi ok mới chơi à, không biết mà xịt là anh, anh 18 đổi đổi cái nón là ngon rồi ừ <laughs> nón một thủ ờ, rồi ngon cái nón hộ cho anh đeo quá đẹp cái nón này được cái áo được rồi rồi ok ừ, cái áo này mặc cái bàn đúng luôn trời hay kim luôn quá đẹp luôn úi trời rồi anh tùng ơi xong nha qua đi mua nguyên bộ đi em mua cái áo kích rồi em mua bộ chị rồi kích hết luôn bây giờ thì chúng ta sẽ đấu giá phi dân nha năm ơi bây giờ đấu giá phi dân nha mọi người ờ giờ là bác rồi bây giờ phi dân lên sàn này năm ơi phi dân lên sàn uh, phi dân này phi dân top 7 băng hội năm ơi rồi anh em nhớ phòng 8 đi năm ơi bao nhiêu người rồi đây phòng 8 cho năm chín người à anh em nhớ phòng 8 đi năm dạ. nhớ phòng 8 đi năm hiện tại nó thiệt dạ, dạ, sự là vô phòng 8 đấu giá năm ơi đấu giá rồi khải sẽ giải ngân luôn cái lương uh, này cho em ờ, hiện ta bây giờ đã lên ờ, sau khi mở phiên màn đấu giá thì vũ đời lên 75 kim và anh tùng lên 96 kim hiện tại chúng ta sẽ có 2 phút để quyết định nha năm 96 kim lần một cho anh tùng đó con người này quan trọng là anh, mình phải từ à, anh 18 rồi 100 kim lên đi nhưng nãy nãy nãy khải có thông báo đâu nam thì con ngựa này á uh, dành cho con buôn thì thực sự là con buôn không nên mua tại vì sao không có quyền bán và không có quyền mua anh em tại vì sao mua xong rồi đi đi bán ra ngoài thì không hay anh em đơn giản thôi à, còn anh em nào muốn mua đỡ chạy thì ban sẽ hỗ trợ anh em cái chỗ đó tại vì trong ban mua rất là rẻ nè 100 kim dành cho anh Long 100 kim thì với giá chỉ mới 6 triệu anh em thực sự quá rẻ luôn 100 kim dành cho Long đẹp trai đó chúng ta sẽ một bước nhảy là 5 kim anh em và khả thông báo lòng lần nữa là như anh 18 vừa hỏi lúc nãy á thì con ngựa này á làm gì làm ban ngáo mình phải chạy ít nhất 30 ngày à, em không biết ai chạy nhưng mà người nào mua thì người đó phải cố gắng giữ lại chạy để lấy cái tinh thần như là lấy cái gì đó gọi là ban áo Ở ờ, mình bán, đang có bán lại cho anh em bán. Đó. Còn nếu mà sơ qua 31 ngày muốn bán ở ừ, kẹt tiền muốn bán này nọ thì bán lại anh em trong bang. anh em trong bang không mua thì có thể quyền bán ra ngoài đó là quyền lựa chọn của anh em cũng như là cái luật khải đưa ra trong bang xưa giờ vậy thôi luật khải đưa ra là mình phải cố gắng đó vậy thôi còn à, anh em mà có cái ý định kinh doanh thì bỏ ý định đi anh em đó không kinh doanh được đâu 110 kim cho anh Tùng với 110 kim thì nằm ờ, giá khoảng tầm 6 ờ, triệu 6 thôi em, thực sự quá rẻ. 110 kim. Quá rẻ. 110 kim. Anh Đông ơi cố lên, anh Đông ơi cố lên. Lên 5 lên 5 lên 5 anh Long, lên 5 anh Long. Lên 5. Góng <laughs> nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm. 110 kim lần một. <laughs> tốt cá nhân đúng rồi, tốt cá nhân là hết gần ngô rồi. Rồi 115 <laughs> rồi kìa, 120. 120 cho anh Tùng một cái giá quá rẻ nha nam thiệt sự quá rẻ luôn mà ơi Đồng ơi anh ơi cố lên anh Đông ơi 120 cho anh Tùng cái cái cái chat chảo bây giờ ừ 120 cho anh Tùng đó tối nay bà mình đấu giá ngựa nè vừa rồi thì Khải mở được set à, định quắc nè 47 áo quá đẹp luôn nón bao tay bao tay này mở được món map nè đó. giày có tay Đai 160 160 triệu kim dành cho anh Tùng anh Tùng Anh Tùng Anh chơi gì mà ác cái thằng không biết <laughs> anh Tùng ờ, anh Tùng đấu là tặng cho thằng cháu nha anh em và thằng cháu nó ngồi đúng tặng cho ông <laughs> anh mua này khi gọt rồi bỏ cháu được <laughs> năm sáu game rồi đó cái cháu ừ, một trăm sáu mươi game ủng hộ này trong ban phát lương hợp lý luôn anh ơi quá hợp lý anh em cứ lên đi thanh tùng thế nào cũng lên mà đúng rồi anh anh 18 giờ lên trăm bây giờ lên trăm sáu mốt nhiều luôn anh nói ừ, bây giờ lên trăm sáu mốt nhiều luôn đó nó thành luôn đó lên lên long nhỏ lên anh đi anh em anh em thấy nhất <laughs> là anh anh em đừng đừng, đừng nghĩ nha mình ừ, nói nó đấu giá ừ. Ừ. đấu giá thì nhiều khi anh em 18 nói nói giỡn anh em anh em đừng có nghĩ là thiệt anh em đấu giá cái anh tùng bỏ luôn đó rồi đúng là đừng nói sao nha đúng ra là gà bút xa gà, gà chết nha ờ bút xa gà chết đấy đừng có đùa anh 18 nói vậy thôi chứ anh em đừng nghe vậy anh em quất đi ừ. bán, bán bán hết cái hạt chưa được cái đùi nữa <laughs> rồi với à, anh em đợt cộng đới này với mà mình à, đấu giá được 160 kim như thế này là tương đối tầm à, được khả tính nhẹ nhẹ giá kim 60 kim đi 60 xu 60 k đây là hiện tại đã được sáu chín chín triệu sáu rồi đó anh em anh em anh em thấy chưa lương cao nha alo em nghe anh ơi mình còn một cái top 7 con Phi Vân rồi ừ thứ bảy phi băng nè em đang cầm đấy thế thì thôi anh anh đấu làm gì để cho anh em mua anh cần có mỗi con phi vân cho thằng cháu thôi mà em không biết à muốn xa à. rồi nha <laughs> thôi cứ đỡ mua đi giờ anh đấu giá nãy giờ mà ngừng sao được muốn <laughs> xa rồi muốn xa gà chết rồi đúng rồi còn một con vi vân cá nhân anh không nhớ đúng rồi tổng cộng là hai hai con phi vân <laughs> rồi rồi anh cần mỗi một con cho thằng cháu anh chiều anh đi đánh liên đấu nên anh hứa cho nó thì cứ đấu đi giờ nếu giải là ấy là giờ anh sao quyết định sao thôi thôi. như Duyên thì bán ra ngoài Long đẹp trai 125 đi Rồi 125 thì quá rẻ luôn Không á, dạ. đấu lại đầu, dạ. đấu lại đầu á Đấu lại từ đầu á Không, đấu lại từ đầu được Bây giờ này, giờ là quyết định của anh anh Tùng với anh Long Anh chỉ ừ. cả là anh còn con Kim Vân Không, tí xíu nữa anh lấy con kia đấu lại anh ơi Thôi Tí nữa anh tướng ơi tí nữa tí tí nữa con ờ, con ờ, con kia anh có quyền đấu lại của anh anh có quyền đấu lại đúng rồi anh có quyền đấu lại nên lên tổng tại vì của anh mà anh quyền đấu lại đúng rồi tí xíu anh lấy con anh đấu lại xíu là con hai bảy đấy thì cho cho anh một hai năm đúng rồi anh không quan trọng gì cả rồi anh hỗ trợ cho anh em ngay đúng rồi rồi bây giờ thì cứ cứ thành Bây giờ là 160 cho anh Tùng đúng không? Lần hai đúng không? Hay là sao anh Tùng hủy là hủy là thành của anh Long, quyết định đi, hai người quyết định đi. Ừ, hỏi Long đi, hỏi qua chồng anh Long á. Ừ. Rồi, đó, 125 đó. 125 kim. Rồi, 125 kìa. 125 Rồi chốt lại 125. Tiếp tục con Long. Anh em rồi. Ok ok rồi, chốt lại 125. 125. Đấu lại đây đây đây. Đấu lại 125 đó bắt đầu từ lên 125 lên. Bắt lại 125 cho anh Long rồi. Rồi tiếp tục nè anh em này rảnh lên gia đình thôn uh, theo dõi ông 30 đánh chơi nè em ơi. Dân thôn dân thôn, tất cả là dân thôn chơi nè em Trong thời gian đấu giá thì lên hết dân thôn. Chơi pháo 30 nè em ơi. Anh em này anh nghe Bình xong á, có pháo á, chọi pháo, pháo nó nhận thương đó nè. Có thương. Dạ tiền nữa nè, dạ tiền nữa nè tìm ông 30 chỗ nào đây chạy tìm hướng nam chạy tìm hướng nam ông 30 nhận được có, kìa có à? nhiều pháo kìa có nhiều pháo mới mới quýnh được anh em anh em bình xong á thì chọi được nha có pháo đó anh em chọi được nha anh em đầu cỡ đầu phải ghép ra khởi ơi đừng khả đi dạo ra cái giấy gì còn phải ghép nữa cơ đúng rồi cái nó giả được 30 gì nữa anh em anh em thấy thử bot chỗ nào không nam hello nam hello dạ. nè nghe qua chỗ đốt dạ. pháo nè rồi rồi rồi rồi tao đồ này nó con hổ này tám ba chín hai em ơi à gần chỗ này luôn ngay góc ngay góc gần giáo sư rồi nam nó chạy quanh nè nó chạy quanh nè nó chạy quanh nè hiện tại đang đấu giá băng rồi nam chơi cha đâu mất tiêu rồi đánh đánh nó được không bốn năm một bên pháo chọi đó lấy pháo chọi nó nhận thưởng em à. ờ chạy đâu mất tiêu rồi nè nè nè nè nè nè nè nè tao đố tao đố tao đố tao đố. đang đang đang đang bốn bốn năm bốn năm nè bốn năm tám ba chín bảy ba chín bảy ok xuống này anh em xuống đây anh em à, phải ghép hả cua ôm cua hướng về về đầu dân thôn á. Coi cái miếu, cái miếu nát. cũng rảnh quá, dí hay nó làm gì đây? Quanh pháo, quanh pháo. Đồ sẵn pháo hả ta? Phải đi ghép pháo kìa, nó có cái công thức ghép pháo gì kìa. Rồi. Đâu rồi, thấy nó nó nó chạy ra, nó chạy ra xong thấy Nói chung là server này giờ chưa ai ăn đâu, phải qua qua Tết kìa, bắt đầu nhiều người dí đánh nó kìa hiện tại có một số người có thưởng kìa một số người có thưởng kìa số người có thưởng kìa cái này không có cháy có kinh nghiệm á ừ. không có chết nha đâu là được quà trúng được quà thật thôi có kinh nghiệm thôi như nào đếm chết thì có đổ rương không ba mươi thôi 125 kim lần hai quá rẻ luôn thiệt sự con này mà không mua thì không biết mua gì luôn em quá rẻ luôn nha anh em còn em cho anh em phát cuối 5 phút chốt không ai mua chốt cho anh long đó 125 kim quá rẻ thiệt sự là cái con tính ra 125 kim nhiêu tiền ta à, nhân 60 tầm này hiện đang khuyến mãi nè anh em nào đợi hiện tại đang khuyến mãi là mới cái 7 triệu rưỡi à? quá rẻ luôn quá rẻ luôn chuẩn tiền 7 triệu rưỡi quá rẻ Ủa anh em thấy boss ờ, thấy ông mà mười sao khải thấy nó chạy lung tung hết ta tìm thấy là trời thì, thì, có con cọp nó chạy vòng vòng đó ừ mày vấn đề cho chạy ra không thấy nó nè Ui, một pháo lúc lúc rồi này nhận được phần thưởng kìa anh em quá tửu đại này thị tinh này trời quá trời phần thưởng nha anh em tao trúng nó được mà nó chặt thì không ừ. Được, cậu nó chạy. Will, cậu Will này nó nó nó nổ bao nhiêu phát mới được trời. Rồi 125 kim lần 2 năm ơi, 125 kim lần 2 năm ơi. Thiệt sự con này quá rẻ nè với giá bảy triệu rưỡi quá rẻ nè. Chạy chạy chạy đi đâu anh. 130 kim quá rẻ, 125 kim quá rẻ Nam ơi. <laughs> quá rẻ, quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Ê, game master nè, game master nè, vô xin tiền đó Đứng hưởng kinh nghiệm pháo xíu nè mà à, Nói chung là phải có pháo quen nè, cả không có pháo là thôi, chịu nè mà Chạy vòng vòng vòng rồi Pháo là còn phải ghép thôi em ạ Phải ghép nữa, khả chưa ghép nó nhưng mà đánh thôi đứng hưởng kinh nghiệm xíu hoa để ghép mà chưa biết công thức ghép là thế nào trên trên mạng à, anh trên trên trang chủ có mà mua một trang chủ có hoa mà. một còi pháo nè một diêm giá nè ơi tiếp tục đấu giá nè ơi 125 kim Chúng ta còn 2 phút nữa đợi chốt 2 phút nữa đợi chốt anh em Và phút còn 7 giờ 58 sẽ chính thức chốt anh em Ồ, dẫn 50 show một cái nè Thuốc nghiệm pháo 2.000 điểm tích lũy tống kim nè Anh Whip thì hôm nay im nhỉ Không thấy nên, nên đấu ngựa người này quá ngon luôn Thiệt sự quá ngon 125 kim Chúng ta còn 1 phút 10 giây 1 phút 10 giây nữa không ai à, lên chốt Quá rẻ à, biết biết biết nãy à, anh Tùng bỏ là mình phải dỡ xuống còn lại 115 kim thôi hơn trăm hai năm là được biết rồi là trời có anh em vô đấu giá cho nên em thấy rẻ quá không chịu đấu giá quá rẻ sợ quá rẻ chẳng nghe này em này kích anh Khải nên đấu bây giờ đồ con kinh lấy giờ anh lái sao trong bảo vật đó lại bán lại cái event uh, tết uh, dương lịch này còn uh, một phút cuối cùng anh em sáu mươi giây cuối cùng đã quyết định sáu mươi giây cuối cùng anh em <laughs> con người đây thiệt sự với giá bảy giờ rưỡi quá rẻ chạy một tháng sau bán không lỗ thiệt sự luôn hàng <coughs> độc nha anh em sẽ vừa chỉ có hai ba con thôi không thể có thử cái nộp đó ban không anh mà tí nữa em tí nữa em đến đâu anh làm tới đó em cứ hỏi vậy <laughs> đến đâu làm tới đó em xong tí nữa phát lương sẽ có rồi còn uh, ờ, 30 giây Còn 30 giây để anh em quyết định con ngựa này sẽ thuộc về tay ai 125 kim Còn 30 giây cuối cùng Rồi 15 giây cuối cùng Anh Long chuẩn bị tinh tinh tài khoản đi Anh Long bị ban tiền hoặc là lấy ờ, Được rồi anh Long ờ, với giá này thì Đúng rồi tính 125 tính bao nhiêu cả tôi ban ban cho anh là 125 kim này mua AD nha Nếu mua AD 5 triệu Thì anh sẽ được 75 kim uh, ờ, 5 triệu 75 kim và anh cộng thêm 10 phần trăm là anh sẽ được là 82 kim hơn hả đêm 82 kim 5 à, 82 kim 5 thì uh, bây giờ đêm coi uh, nhân 82 kim 5 nè 82,5 chia cho chia cho 5 triệu sẽ được bao nhiêu là giá kim bao nhiêu từ từ nha 16 kim 5 rồi cứ 1 triệu cứ 1 triệu là 6 kim 5 đây 1 triệu là 16 kim 5 đúng không chia cho 16 125 chia cho 16 năm 16 năm 16 năm là ra, tiền 7 triệu rưỡi 7 triệu 6 7 triệu 6 là ban 7 triệu 6 anh ơi 7 triệu 6 đây dư ờ, anh còn dư um, 200 xu rồi ban 7 triệu 6 rồi em sẽ nạp vô em phát lương em là xong rồi rồi rồi, rồi, rồi. không ai lên nào... chốt anh em nào bị thọt bút sách hay là cái gì thì lên mua ăn ờ, có kìa 9 ngàn xu rồi quá đẹp Long ban đây ban này bị phát lương rồi nè à, xong cái này anh em lên học đồng một tí anh em chịu khó này anh em lên học đồng một chút cái bài quả của mình cho nó đánh đâu vào đó xong bài quả xong bài quả lúc 8 rưỡi xong đánh bot nữa một tuần bot nữa xong là trong thời gian đánh tông kim thì anh em có thể đứng bên ngoài bị nhận lương anh em tiếp tục lương 30 ngày lương 30 ngày và lương top 7 của bán hội rồi là 125 kim được để em vô danh sách đó và anh em cùng xem trên cái bảng ờ, lương đó anh em với 125 kim thì nó chỉ nhảy số thì lương anh em như thế nào anh em cùng xem nhảy số nè nhảy số này

Lương con em Út rồi ơi Nhảy số đi anh em Khải 4 kim 2 ha, Rồi uh, Vũ Đợm 3 kim 1 Lương lương thế này cao nè em Quá cao nha Tổng phát là 140 kim Tổng phát 140 kim ngày hôm nay Thằng 18 là 4 kim 8 Đó nhảy số anh em Tại vì Khải nhập số là nhảy, nhảy số rồi đó Rồi thử nghiệm xíu Quá ngon nè ừ. Rồi anh Long anh Long cứ tin tin rồi lấy cái ngựa thôi 0291 Anh Tùng, anh Tùng về lắng việc dân này luôn anh Tùng ơi Dân thông thông anh ơi Dân ừ. thông Ở đây này Đó Còn ờ, với con ngựa sau một hồi đấu giá thì con ngựa đã Doanh thu ở con ngựa là 7 triệu 6 năm 7 triệu 6 ngựa nha Rồi Long Ban này về lái luôn hai con ngựa, một ngựa ban, một, một ngựa cá nhân Cá nhân hình Tùng thu nó không nó mai nó không đổi cho anh ký để để, để anh đưa cho em đi mà tối mà đánh nha đổi nhẫn đi em nó cứ tí nữa anh ạ à. tí nữa tí nữa Trần Nguyễn Duy Khải Đúng rồi, Trần Nguyễn Duy Khải nha, Asper Đúng rồi Nhân Tông ơi Đúng rồi, đúng rồi, rồi ok, rồi xong Asper gì, công banh á Ờ, banh cũng được, cái nào cũng được anh rồi chốt cho long long tin tin cái giao dịch em hỏi hỏi công banh rồi cái cái chết mà. rồi có nha anh, long ơi dùm em uh, dân tân thôn luôn và giao dịch cho long luôn nha dân thôn rồi dân tân thôn Đấy. Đã nên lấy con nào đi ta Lấy con nào đi là sao Ý là nên lấy con nào đi cho nó quay ấy mà Lấy con liếm em đi với lấy con nào Quá rẻ Quá rẻ với giá 7 triệu 6 ngựa phi dân quá rẻ Ờ, à, đi con nào à... đeo con phi dân á Thôi để con đi con con con long trai đi một hai bữa đi Chừng nào ông ban rồi Ông kia mua rồi tính sau Đem liên hệ lại ông ơi Ông chờ sáng giờ ông kêu nhắn tin anh mặt anh không trả lời á ông mua mà cái tin mật đâu có không có nhắn tin mật luôn ấy đâm nhấn đi lên thôi đâu rồi chắc tại chắc tại anh anh anh chặn tin nhắn người lạ đó ừ không anh anh nói là người lạ nào cũng cũng nhắn tin anh anh hết á cái đỡ mà mấy ông mấy ông kia còn còn còn còn giao dịch được mà còn trả được trong đi nhắn zalo mà khải ơi khải ơi khải ơi em nghe anh ơi Bây giờ em ở giao thôn đâu? Đây đây dân thôn này. Anh đưa cho em cái nhẫn 21 nhá, tại vì anh bây giờ đi ra ngoài tí rồi, rồi, tới... À, ID đi phát thì anh nhắn lại cho em để vào đổi nhá. Rồi ok ok. Rồi anh Long này, đợi em tới anh Tùng ơi. Đúng rồi anh Long ơi. Đó, đúng rồi, xong. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và đúng rồi. anh em có thể xem sơ qua cái lương top ban 7 top 7 của mình như thế nào lên cập nhật website và chuẩn bị nhận lương tiếp tục luôn trong thời gian này thì hoạt động xong nhận lương luôn. Rồi anh em rảnh rỗi lên giùm em phòng uh, Thường bảy chuẩn bị nhận nhận hoạt động các anh em ơi. Anh anh Long Long làm vậy nhảy bằng Long ơi, cho anh em nhảy thường bảy này ơi, tất cả nhảy thường 7 em lên em ơi. Dạ, à, anh em tập trung con uh, ờ, hoạt động xong là nhận lương nhận ờ, lì xì nhận lương nhận lì xì rồi ok anh cứ cứ có gì đó bây giờ nào. bây giờ sẵn okay. Ờ, sẵn sẵn tiền luôn nè bây giờ mình có con dư con xích thố bán anh em cái giá là một triệu chín thôi anh em ai mua không rồi em em em, em tùng ơi em em lên đổi rồi nha anh tùng ơi em đi đổi rồi còn rồi. không bây giờ thôi để anh em triệu tám thôi anh em mua thì uh, ờ, đã lại này rồi em lâm đổi cái nhẫn đổi nhẫn mắt nha nè anh sát thủ thoải máy vậy anh mà mua hạt đó rồi giờ đổi nhận mắt nha Trời anh em đường môn rồi, rồi Con xích thố này mà anh em đường môn mà chơi nữa trời Long à Dạ Của Long à Ờ của dạ. Long Con người xích thố mình viên của anh Long đúng không anh Đưa Rồi đây. Đó bán Tùng kìa Long, bán Tùng luôn kìa. Lấy hả? Lấy hả? Ừ. Rồi để mở khóa cho anh luôn. Xong nhắn số tài khoản cho anh. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Ok. Để, để để, để, trước để mở khóa tài khoản, ờ, mở khóa ngựa. Rồi em đổi cái nhẫn xong nha anh ơi, đổi nhẫn xong nha. Rồi tối nay có đánh boss cho anh em xem nha. Ờ, à, 110. Đổi rồi, đổi rồi, đổi luôn rồi anh ơi. Thế trong khi đó thì anh gọi mãi thì nó không đổi. <laughs> À, dạ mới nói. trước bác. Ờ, Khải ơi, lại lễ quanh hỗ trợ mở khóa bảo hiểm nhanh phải không? đúng rồi anh ừ, đúng rồi. nhớ là mở khó bảo hiểm nhanh nha anh hủy là mất người đáng chịu nha mở khó bảo hiểm ờ. nhanh nhớ đọc cho kỹ hỗ trợ mở khóa bảo hiểm nhanh nè rồi kênh bang dạ. đó anh tùng kênh bang đó tiến hành mở khóa nhanh rồi coi như là ờ, xét định quốc bao tây rồi nhẫn cá nhân rồi ok anh em lên hoạt động anh em lên hoạt động anh em ơi lên những cái anh tùng ơi anh đã đâu anh giao dịch luôn nè quả anh vẫn là giáo tôn khải bách lại một triệu chạy chạy tôi có quả gì em đấy rồi rồi rồi em ban lại ờ, triệu tám cho long ok rồi anh leo anh leo thằng bảy đến, tân mừng cho này là nè anh em lên đây cứ, cứ lên thằng bảy cứ lên thằng bảy của anh em cứ lên thằng bảy trong khả đi rồi này anh long ơi đợi ý zalo đợi ý zalo chắc zalo này đây rồi nó ban tiền anh này ờ, ờ. rồi đọc lại tài khoản ok long nhá rồi em ban một triệu tám rồi rồi đánh ờ, rồi rồi xong rồi anh long cứ đọc số tài khoản em em ban nha công việc công ban luôn có phải rồi ừ rồi cứ lên hoạt động em lên hoạt động xong anh nhắn số tài khoản thôi nha lên động cái anh em đợi tí quá tuyệt vời nha ban luôn phải rồi vừa rồi thì đấu giá top băng đã xong nha anh em và tí nữa khải sẽ phát lương cho anh em nhé anh em đợi tí lên hoạt động đi anh em ơi